hello Nguyễn Hành Vinh nha chào mừng bạn đến với stream Ôi cái nhạc uh, chiêu quá mọi người ơi thích cái nhạc chiêu cái nhạc mà kiểu uh, tiếng mèo Luffy dưới này mọi người nó còn đỡ hơn nó kiểu nó còn chiêu hơn cả tiếng chó Luffy đó mọi người ạ té té té té té té té té té té té Yeah. Yeah yeah. <laughs> ok, chào mừng mọi người đã đến với stream của Saki và chào mừng mọi người đến với Rimworld. Ngày hôm nay chúng ta sẽ um, tạo một điểm mới. À, mình đã từng chơi cái Rimworld này cũng khá là rất là lâu rồi mọi người ạ. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta uh, chính thức có mặt ở trên stream của Seki. Hello! <laughs> Nhạc chiêu hơn tiếng chó là tiếng mèo mèo đúng rồi. Chiêu hơn tiếng chó là tiếng mèo. À, mà chưa chắc nha. Chưa chắc nha, chưa chắc là tiếng tiếng tiếng, tiếng mèo chiêu hơn tiếng chó nha. Chưa chắc đâu đó. À, chúng ta sẽ chơi chọn cái chế độ hậu dân thì chúng ta sẽ có một bộ lạc với lại năm hộ dân và họ có thể ăn thịt người để sống dĩ nhiên nếu mà nguồn thức ăn mà kiểu như là bị cạn kiệt á, thì thức ăn duy nhất mà họ có thể có chính là ăn thịt lẫn nhau hoặc là ăn thịt những người khác lỡ bước vào cái vùng săn bắn của họ và cái bộ lạc này đã bị hủy diệt bởi những máy móc khát máu do các vị thần gửi tới nên là những cái uh, vị thần gửi tới những cái uh, máy móc hủy diệt ấy và là uh, <clears throat> năm người này đã trốn thoát và tạo nên một ngôi bộ lạc mới thì chúng ta có bắt đầu với lại 200 đồng bạc và lương khô thảo dược à, vũ khí và chúng ta có vật nuôi ba vật nuôi đồ ăn không có gọi là vật nuôi nữa <laughs> ok mọi người chúng ta sẽ chuyển màn hình game nha Ây da đâu rồi ê, uh, nó vẫn còn là nó vẫn cái cái cái OBS tôi vẫn còn là cái uh, Doki mà <laughs> ra đi cho màn hình game vào Dream World Dream World Yeah Open Ok à à kìa à kìa kìa sao thế nhỉ ui nó không hiện kìa <clears throat> không sao mọi người lại thôi mọi người ờ, đợi Seki tí nha ơ, ờ, à, what the what ờ à, như là đúng rồi chuyển màn hình game mới được mọi người ơi và bấm tương tác màn hình game mới được mọi người ạ ờ, bây giờ chuyển cái này xuống dưới nè mọi người yeah dạ. thành công uhm, ủa nhưng mà từ từ có gì đó sai sai à, ở đây rồi tôi biết có cái gì đó sai sai mà yeah dạ, đây nè rồi đầu game chúng ta thấy có một cô gái xinh đẹp ở đây là tuyệt vời quá hoàn hảo ok ờ, nhưng mà cái nét vẽ này là mình liên tưởng đến những cái nét vẽ bên uh, uh, cái những cái chuyện uh, um, một dạng hồi trước mà họ hết coi mấy cái chuyện về slot Holmes ấy thì nét vẽ nó giống như thế này và chúng ta chọn AI thì chúng ta sẽ chọn chế độ uh, Peaceful chế độ hòa bình thì nó sẽ không có những cái hát thức nhiều nhưng mà tại vì mình mới chơi mà cho nên là mình chọn chế độ này thôi Tâm hồn như thế chắc chắn là người tốt. Dạ, dạ, dạ, tâm hồn. Ờ, ờ, ờ. Ôi, ôi, hai chị này là người tốt này. <laughs> hai chị này là người tốt này. Rất kết hợp đấy. À, commit mod, dạ. Yeah. Ồ, oh, coi chơi coi có ship demon đó mọi người kinh dị thiệt có set mall luôn mọi người à quèo quèo quèo quèo À bây giờ bây bây giờ cuộc sống bây giờ nó chỉ ờ, có nhận định người tốt kẻ xấu qua tâm hồn không mọi người ai <laughs> thấy tôi là tâm hồn tốt hay xấu nha Tâm hồn của tôi là tốt hay xấu ấy nhỉ? Người xấu đúng không? Phát game Mọi người đợi Saki tới nha <clears throat> Saki chuyển qua mình restock Saki chuyển qua restock cái Ủa như cái này nó không có tiếp tục được mọi người Nhưng mà không sao hết Ê, chúng chúng ta từ từ từ từ từ có quá được lựa chọn ngôi nhiên đi yeah yeah mọi người đợi Saki đấy nha Saki đang uh, có một chút uh, uh, rắc rối một tí Mày Tính ra như là buổi sáng hay buổi tối mới được gặp Vinh đấy nha Nó chơi đờn sao nó chơi đồn sao phân biệt được ai <laughs> da độn hả à, mà sao mà cây phân biệt được ờ, độn hay không độn nhở chúng ta không phải là bằng luận về cái chủ đề được nó rất là kiểu ơi ai da nó làm sao kỳ thấy ngại quá à. mọi người bây giờ chỉnh qua lại cái ừ, đồng ý phát nhà kem chiêu quá à? từ mod setting à yeah what why what một quan từ chỉnh qua lựa chọn hot lựa chọn da được luôn hả trời yeah, chắc là được rồi mọi người hy vọng sẽ được Hello uh, Quang nha, chào mừng đến với stream Hy vọng là sẽ được Yeah à, Chúng ta chuyển qua màn hình game lại Yeah yeah What, từ từ Ok à. Ô, oh, hiện rồi nè à, chúng ta có ba nhân vật này chúng ta sẽ đặt tên đặt tên các uh, nhân vật này theo chat nha mọi người vậy thì nhân vật đầu tiên chúng ta là Bonner Loner người này là một người um, đi lang thang và độc thân giá dạ. yeah. thì uh, chúng ta sẽ chọn uh, nhân vật này tên là ôi nữ hả nữ thì đặt tên là Summy đi ừ Summy Sumi và cô gái này uh, ờ, 37 tuổi dạ, yeah 37 tuổi yeah dạ. người phụ nữ này 37 tuổi hôm nay anh bính chơi gì anh định chơi gì à, anh chơi Dreamworld Dreamworld một cái game sinh tồn rất là bla bla bla bla bla rất là đắt rất là đắt một tựa game sinh tồn rất là đắt à, chúng ta có một số tài nguyên chỗ này nè mọi người thì cái này là luân thực của toàn bộ dân làng chúng ta sẽ cho phép dân làng sử dụng nó và có vũ khí nữa yeah à, tất cả mọi thứ đều có thể được sử dụng nhưng mà khi mới bắt đầu vào game thì họ sẽ không cho phép chúng ta đụng đến không cho phép chúng ta đụng đến những cái vũ khí này chúng ta phải mở khóa những cái vũ khí này ra đã rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cho à, nhân vật tiếp theo của chúng ta là nhân vật um, mang cái tên rất là Radford Supper à. thì chúng ta thầy nhân vật tên là Sugo này thì chúng ta sẽ đặt tên nó là Nguyễn Hoàng Vinh dễ dạ. yeah. Ủa không được à? Nguyễn Hoàng Bình Nguyễn Hoàng Bình Nguyễn à từ Nguyễn à, Hoàng Vinh dễ dạ, yeah, tên đẹp của à, không chị Vinh bên đây bên bên đây bên đây bên bên đây dạ yeah. ok của tên Nguyễn Hằng Bình gia và tiếp theo uh, nhân vật tiếp theo là tên là Van là anh đây là một đầu bếp thì đặt tên nhân vật này sẽ là Quang đặt tên là Quang giá dạ. yeah. Quang Trần Văn Quang <laughs> Trần Văn Quang à, Quang Quang nghe được luôn nè Ok nhân vật tiếp theo chúng ta uh, sao có bốn người vậy what sao nó năm người kìa à, năm người năm người à thằng này nó summy rồi summy ờ nhân vật tiếp theo của chúng ta là một nhân vật mang tên là elephant elephant này thì người tiếp theo đặt tên cho người này là à là ai ta à, tiểu vũ à, anh ta là một nhân vật thành viên nam 43 tuổi và nhân vật tiếp theo uh, trong sách chúng ta thì nhân vật này tên là tên là một nữ thành viên. Vậy thì chúng ta đặt tên đó là Linh Giá Yeah. Và nhân vật Linh này là 56 tuổi và khả năng khả năng ờ, sở trường của Linh là hiện xạ. Anh ta có thể cô, cô ấy có thể dùng các loại vũ khí tầm xa. Yeah. Rồi ờ, bây giờ mình sẽ xây một cái ờ, gọi là kho chứa nhân liệu cho vật liệu cho cái cái trụ lạc của mình. Khoan từ hình như cái màn hình game sẽ sai mọi người từ từ thiếu. Đây sau khi tí sau khi chữ lại cái màn hình game của tôi. Đâu rồi? Dạ. Yeah. À. à kéo ra kéo ra kéo ra kéo ra cho mọi người dễ nhìn nha kéo ra cho mọi người dễ nhìn nha rồi ok, chúng ta đã thiết lập đã hoàn tất. Come back. Come back, bây giờ thì mình sẽ cho um, quả tên nghe rất là vui. <laughs> rất vui. <laughs> Ê, chúng ta chúng ta sẽ tạo ra một cái uh, lệnh công trình ở đây uh, cho cho phép những cái người này xây một cái tường nơi ở cho năm thành viên chúng ta à, như thế nào là thích hợp chắc là rộng như đây là đủ nha Tây kia không biết là xây dựng trong cái rim world này thì nó sẽ như thế nào nhưng mà chúng ta cần một nơi ở cho năm thành viên thì nó ở chung nha hay là ở riêng theo sau khi biết thì như là mình phải ở riêng và tiếp theo là chúng ta sẽ làm một cái uh, mà bất cứ ngôi nhà là cần cần phải có đó chính là một cái giường ngủ một cái chỗ ngủ chỗ ngủ cho năm thành viên đấy thì uh, chúng ta sẽ đặt tên chỗ ngủ này là và chúng ta không bây giờ đặt tên uh, chỗ ngủ đặt tên với nơi đây một một chỗ ngủ cho một người rồi bây giờ mình sẽ đặt uh, đặt cái tường bao quanh này. Xây hơi xây hơi mất công nha. Rồi. Đây, khoảng cách của các tường này là hai block, hai khối vuông, hai khối vuông nha. Giống như chơi Minecraft nha. Yeah. Dạ. Rồi, tiếp theo là hai khối vuông. Yeah. Dạ. Được là ba căn phòng rồi. Căn phòng thứ tư ở đây. Uhm. Rồi, tiếp tục chúng ta đến căn phòng thứ năm Căn phòng thứ năm này chúng ta cần kéo ra hai block. Ừ. Ok. Chúng ta sạc cửa ra vào cho từng căn phòng này. Ở đây. À, một cửa ở đây. Một cửa chỗ này. Một cửa chỗ này. Và một cửa chỗ này. Yeah. À, chết bẻ rồi à, thì chúng ta cần có một cái cửa phòng để nối ra cái căn phòng chung lớn này thì một cái phòng chung lớn thì chúng ta sẽ đặt một cái cửa chỗ này dạ dạ dạ dạ ok thì căn phòng này của một con người nào đấy thì mình sẽ đặt cho cái phòng cửa ra chỗ này cho người ta người ta dễ đi ra vô hơn rồi sẽ dẫn đi mấy đứa <clears throat> bây giờ mình sẽ xem xét những cái à, sở trường của các nhân vật này hello the dragon nha dạ yeah, đúng rồi uhm. trữ vũ đang xây cửa rất là chăm chăm chỉ à, bây giờ mình sẽ xem xét những cái kỹ năng của các nhân vật này thì uh, từ từ mình sẽ xem xét từng cái nhân quát đời từ à, uh, sumi thì Sumi này thì nhân vật này có kỹ năng cao nhất là kỹ năng hiện xạ là cô ấy có thể sử dụng được săn bắn thì chúng ta sẽ cho Sumi uh, ờ, sử dụng một cái vũ khí tầm xa vũ khí tầm xa của Sumi thì rất có thể nó sẽ là một cái gì đấy nó rất là um, rất là kiểu ngầu ngầu như là cung cung tên đây, đây. cung tên cung tên cung tên cung tên đâu quét Tôi không nhìn thấy cung tên Đó kìa Mấy nhỏ này tự lấy đồ luôn hả Cung tên có bé đâu Đây đây nè cung tên cung tên Dạ yeah. Rồi uh, tiếp tục là Nguyễn Hằng Vinh Thì nhân vật này có kiệt sở trường là khai khoáng Đập đá mọi người Anh ấy sẽ Anh Nguyễn Hằng Vinh này sẽ có thể là Đào hầm mỏ và lấy đá các khoáng sản từ hầm mỏ Dạ yeah thì mình sẽ cho check những công việc cho Mỹ Hoàng dinh thì Hoàng dinh sẽ cho kỹ năng à, đào mỏ ưu tiên ưu tiên số 1 cho đào mỏ và nhân vật uh, ờ, Sumi thì Sumi sẽ cho đi đi săn bắn Sumi sẽ cho đi săn bắn nhiều hơn đó rồi tiếp tục là Trần Văn Quang Trần Văn Quang thì anh này năm 49 tuổi có vẻ là thành viên lớn tuổi nhất trong cái nhóm trong cái bộ lạc này rồi Dạ thì à, anh anh Nguyễn Văn Bang này cũng có kỹ năng hiện xạ rất là cao Cao hơn cả Sumi nữa à, Trần Văn Quang thì à, chúng ta ít cung tên rồi Thôi lấy đợi cái giáo đi Cái lao cái lao cái lao cái lao móc Ngày mai anh stream Warbot được không? Ok nha, ok nha, đang đến stream cái Warbot đó Quang ơi <laughs> đây là mọi người uh, mình không phải sơ mi <laughs> đập đá luôn cơ đấy giá yeah. quen kỹ năng cao của quan kỹ năng đập đá đúng là đúng không đó ờ, không kỹ năng cao của quan là hiện xạ à chá yeah. và anh ấy còn có một kỹ năng cận chiến rất là cao anh ấy ờ, có khả năng đánh từ cận chiến ngoài tầm xa wow anh ấy là một chiến binh à, các kỹ năng còn lại thì kỹ năng giao tiếp của anh ấy cũng rất là cao có vẻ Quang là một nhân vật ờ, một thành viên không thể nào thiếu trong cái bộ lạc này được ok đứa nào xây cửa ngoài đây vậy tụi bay tụi bay xây cái gì ngoài cửa ngoài đây vậy không được đừng có xây cửa ngoài đây, xây trong đây đi rồi bây giờ mình sẽ đặt cái cái phòng ngủ cho cái giường ra cho mấy cái ờ, thành viên này đây một đứa mỗi đứa một, mỗi đứa một cái cái cái phòng ngủ nha đừng có dình nhau nha đừng có đòi ngủ chung nha xâm rào, Hello ba bác chào mừng đến với stream Boss bắt trước em <laughs> Em trai Dạ yeah. Và các phòng ở ngoài này chúng ta sẽ làm một cái gọi là khu chứa thực phẩm Thì cái khu chứa thực phẩm này chúng ta sẽ để là à, khu chứa đồ này Chúng ta sẽ để như thế này Dạ yeah. Ok thì khu chứa đồ này chúng ta cần có một cái cửa để đi ra đi vô à ở đây và chúng ta sẽ thiết lập cái khu chứa đồ này là không chứa các vật phẩm hư hối và chỉ chấp nhận các vật phẩm tươi sống mà thôi và thứ hai nữa là chúng ta sẽ không chứa xác trong đây chúng ta sẽ có thể chứa quặng trong đây nhưng mà không chứa xác các xác chết là chúng ta sẽ không chứa trong đây bao gồm cả xác người xác động vật và phát xác phi sinh vật à, mình sẽ cho xác động vật ở trong đây nhưng mà xác người không được bởi vì những cái thành viên của bộ lạc này khi mà họ nhìn thấy xác người chết thì họ sẽ bị stress và họ sẽ không what the... và họ sẽ không kiểu ờ, kiểu cảm thấy nó không thoải mái mọi người ừ, đấy chấp nhận đi bây giờ đang là trời tối và các thành viên vẫn đang làm việc rất hăng say vào chút trời mưa và nhiệt độ ngoài trời là 19 độ C bây giờ là 20 giờ yeah 20 giờ tối rồi các bé Bi đi ngủ đi bé Bi à, có lẽ là họ cũng chưa khiếu đồ hấp sáng này phải cho mỗi căn phòng một ngọn đuốc để hấp sáng cái phòng lên hấp sáng lên hấp sáng lên ơ à, ơ à, đây đây đây hấp sáng lên đi ừ dạ yeah. và cho mỗi phòng một chậu cây để họ có thể có có cái gì đó để chiêu chiêu ừ để thư giãn phòng khá chặt nha à, phòng này có phục à, karaoke thì chúng ta có ba vật nuôi chúng ta sẽ để một cái chỗ ngủ vật nuôi cho ba con vật nuôi này dạ yeah. và những chỗ khác thì cái chỗ cái cục uh, camera này là cái chỗ dùng cho các uh, à, thành viên đi uh, các đại thám hiểm á họ sẽ xuất phát từ chỗ này và một nơi chỗ chỗ tích chỗ tích tiệc tùng cho các bộ thành viên của bộ lạc và một nơi cử hành hôn lễ cho các uh, ờ, thành viên trong bộ lạc nhưng mà mấy ông bà này như già lắm rồi để coi như già lắm rồi đó à, Sumi thì uh, từ từ coi Sumi bao nhiêu tuổi quên rồi thế nào à, phản công bị chiếm giữ quá hình như là ba mấy bốn bốn mấy không à ba mấy bốn mấy không à đây này tiểu vũ 43 tuổi nè tiểu vũ 43 tuổi ừ, đó các nhân vật khác thì uh, cái gì vậy Nguyễn Hằng Trinh trò chuyện với lại tiểu vũ về uh, thực phẩm hả à? bữa tối hả à? đây thì căn phòng uh, thứ căn phòng có có hai cửa một cửa nhìn ra trong mà một cửa nhìn ra ngoài của cô Linh mọi người ạ à, ngủ rất là rất là hăng say <laughs> cho mấy con vật nuôi ngủ trời mưa luôn <laughs> chúng ta có ba con vật nuôi thì một con là ỉ một con là mèo và một con là Shropshire là con gì ta Skipper skipper chó hả à, một con chó một con khỉ một con mèo một con chó mấy này biết nuôi động vật của ta đó là những con bé của cái bộ lạc này hello torojo nha chào mừng đến với stream cánh cửa thần kỳ của doraemon <laughs> hảo mày xây cửa đấy cái cửa mà xây ở ngoài mà không có cái tường nào nói vào thì nó giống như cửa doraemon á mọi người ạ à. nhân vật sumi cute vậy bây giờ thì năm thành viên của lạc chúng ta đang ngủ và họ what ở ờ, tiểu vũ với sumi ngồi cạnh ờ, phòng của tiểu vũ với sumi chung cái ờ, bên nhau nhưng mà quan với địa dinh thì cũng bên đây cái bên chỉ có linh là người nằm ngủ một mình à không có kế bên phòng nào à phòng phía trên của linh là tiểu vũ xa tàu giống chị ghê không đọc comment em có đọc comment và bác mà tại đang tập trung game á đang tập trung game á anh bạn cứ bơi em hơi lâu không bao giờ bơi ba bát đâu ước gì ngoài đời em cũng được như thế thì tôi biết mấy vậy luôn hả mới tu lại stream cái gì mà Sumi 37 tuổi này nè Sumi 37 tuổi nè coi này nè đó đó nữ thành viên của câu lạc bộ của bầu lạc tuổi 37 và nữ thành viên này có có một đặc điểm là Sumi cái đặc điểm là à, thành viên ờ, cô ấy cô ấy thường thường là cô ấy um, luôn luôn có cô đơn và cô ấy có khả năng uh, trầm chủ cái kỹ năng kỹ năng sinh tồn của mình kỹ năng trồng trọt của Sumi cũng rất là cao mọi người cô ấy được cộng điểm cho cận chiến xây dựng và hiện xạ thì tuổi thơ cô ấy từng làm ờ, một người uh, giữ lửa và cô ấy có thể có khả năng cấu tạo cộng điểm cho nấu, nấu nấu ăn và chế tạo mọi người ạ và cô ấy không phù hợp với giao tiếp như là Sumi là một người uh, hướng nội là rất rất ngại giao tiếp và cô ấy Wim là cái gì ta Sumi uh, ờ, rất là kiểu yêu trước trước cái lạnh hả phát từ cái gì ra oh. bên sóc bên sóc free top coi từ cái này tôi không dịch được và cô ấy người hết rất thích cỏ hơn Sumi là một người rất thích cỏ hân và cô ấy hết cảm giác tự do không mặc gì cả kiểu như là cô ấy có thể mặc đồ nhưng mà cô ấy cảm cảm thấy thoải mái hơn khi mà không mặc gì cả yeah yeah ôi chị ơi chị 37 tuổi rồi đấy chị à <laughs> Ôi xa phân biệt không đọc comment em không làm like Like đi like đi like đi like, like đi mọi người Ai chưa có like thì like nha chiêu nhất là nhạc Luffy chó sủa ấm nóng vậy là mọi người thích nhạc chơi Luffy chó sủa hay là nhạc uh, mèo Luffy chó mèo mèo sủa <laughs> mèo, nhạc Luffy mèo kêu giới thiệu với anh anh là tân leader của super team tân leader á à, để coi uh, cái đám nhân vật này đứa nào là leader nhớ không đứa nào leader mọi người à ừ. tiếng trước tình sau hả what the phải không phải không không vậy vậy <laughs> là hướng nào dễ chưa <laughs> giống em ngoài trời kiểu hết tự do ngủ hít thở hơn what vậy lương hả ngủ hít thở hơn hả trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi bọn này ngủ lâu quá nhờ Thức dậy đi Dạ yeah. Và Linh là người thức dậy sớm nhất trong năm đứa Và ờ, Chị Linh này à, Chị Linh này ờ, đang Làm gì? Đi lang thang hả? À? Không có việc làm á Ở đây cho có việc làm nha Mình sẽ cho Linh đi uh... Thì Linh có vũ khí chưa? Linh chưa có vũ khí mọi người ạ à? em ngủ phòng riêng shit mà một mình nè <laughs> vậy đúng rồi thì mỗi đứa đều có một cái phòng riêng mà linh ờ, chưa vũ khí thì cho linh lấy cái ờ, cái cái gì ta vũ khí phòng vệ đi khoan vũ khí tụi nó đâu đưa đây chứ hả à, trang bị cây gậy và Sumi chúng ta có cây cung rồi Hoàng Vinh thì cho chúng cho một con dao cái con Hoàng Vinh thì uh, kỹ năng hiện xạ không tốt lắm uhm, cho một con dao đi ừ. và quan thì kỹ năng hiện xạ của anh này thì 10, 13 quan thì cho cây cung đi ừ cầm cung bắn đi cô ạ à. tiểu vũ thì um, kỹ năng hiện xạ tiểu vũ cũng khá hấp thì cho tiểu vũ xài con dao còn linh thì cây cây chùy được rồi cây gậy gỗ à, lên kỹ năng hiện xạ cũng khá tốt mọi người ạ à. chắc là cho cho, cho lên xài cloud đi về lương thực của chúng ta lương thực của chúng ta có có khá đủ để mà sống sót qua một mùa à, mùa này mùa, mùa xuân đúng không và đồ đạc thì chúng ta cần một căn cái cái cái bàn rất lớn ở đây Dễ yeah bàn này hơi hơi quá lớn nha bàn này đi bàn này bàn đủ cho 5 người bàn đủ cho 5 người và cho bốn cái ghế hay năm cái ghế chứ hai dạ ngồi ghế này sao chiều đúng không vậy đó ờ, à, như mình đặt 7 rồi ghế này sẽ chiều đúng không đúng không đó ờ, à, mình đặt ghế sai rồi ghế sai hết trơn rồi đặt lại mọi người ạ à. sai ghế hết trơn rồi đây mới đúng mọi người ghế phải xoay chiều lại nó mới đẹp à, nó mới ngồi được chứ lộn <laughs> dạ yeah. rồi tụi bay thấy tụi bay rảnh rỗi quá cho tụi bay đi um, đi um, đi đâu ta chặt cây thu hoạch uhm. cho chặt cây đi chặt cây đi chặt cây đi chặt cây chỗ lĩnh nào lĩnh nào chặt cây quéo well. cắt cây hả chặt gỗ ở đây chặt cây đi mấy đứa chặt cây đi ừ. à, về công việc thì để coi công việc của mấy đứa này thì đứa nào giỏi chặt cây từ đứa nào giỏi chặt cây đâu trồng trọt động vật chế tạo uh, trồng trọt không mình mới coi trong này nè kỹ năng trồng trặt cây của các nhân vật này thì uh, à, Sumi là 7 điểm uhm. Hoàng Vinh 2 điểm Tiểu Vũ 8 điểm à, Vậy cho Tiểu Vũ chặt cây đi Tiểu Vũ 8 điểm này Còn Hằng Quang không có chặt cây Chặt cây không hết Không có chặt cây Dạ yeah. Thì cho Tiểu Vũ đi chặt cây là hợp nhất Còn về xây dựng thì à, xây dựng thì kỹ năng của Vinh là 5 Ê, Sumi là 5 và Vinh không hết chặt cây không hết xây dựng đó. À. à, vậy thì cho Sumi Sumi Sumi uh, chuyên về xây dựng đó. Dạ. về nấu nướng nấu nướng thì chúng ta có uh, nấu nướng chúng ta có một đầu bếp đúng không có một đầu bếp mà thì nha cho sơ mi sơ mi giỏi rồi giỏi nấu nướng thì cho sơ mi làm đầu bếp thật có quả tên hay nhờ <laughs> ok thơ chào thật trong uh, ờ, chào mừng đến với stream sơ mi ngủ tới 9 giờ hôm trước chơi liên quân với anh vui vãi ờ ừ, hay nó mà bữa đó có có cái pha có pha tự nhiên à, em em pin lên nhưng mà anh chưa kịp lên em chết mất rồi sorry nha Saki hành hạ kênh chat Saki chỉnh công đọc có đại lên tập trung game á game này có nhiều cái nhiều chi tiết để mà xem á mọi người ạ à. kiểu ờ, có quá nhiều chi tiết để xem luôn mọi người à. không có hơi hơi bị uh, phức tạp ấy bớt lỗi đâu hiện hồn đi em dạ từ mọi người chỉnh lại cái đây đây đây chưa hành hạ lắm làm gì hành hạ nào em con gái để em nấu cho để coi kỹ năng nấu nướng của Sumi là số 1 mà 6 điểm trên trên điểm trung bình á còn bác thành viên còn lại không không có giỏi nấu nướng Sumi đa năng nấu cho heo ăn đồ đồ không vui sao mì đã căng rồi sao mì đã căng rồi đồ không vui sao mì đã căng rồi ý nó nó nó, nó làm cái đuốc này nè rồi tiếp theo thì chúng ta có một kỹ năng thần hóa vật nuôi thì uh, thần hóa vật nuôi thì ở đây ở đây ở đây không có thành viên nào có kỹ năng tốt kìa như chỉ có tiểu vũ với lại uh, quang thì cho quang làm cái này cũng được mà bác sĩ thì chúng ta cần một bác sĩ bác sĩ thì ở đây chúng ta có có vinh vinh vinh và vinh và tiểu vũ thì cho vinh và tiểu vũ làm bác sĩ chữa cháy cứu hỏa chữa cháy thì uh, tất cả mọi người đều phải chữa cháy rồi Batien là kỹ năng chăm sóc người bệnh nhân hả ừ. không bắt được go to bed urgency treatment kỹ năng tự chăm sóc bản thân hả cái này không cần thiết lắm à, tiếp theo là à, kỹ năng giám sát kỹ năng giám sát này sẽ gọi là quản lý cho ăn trò chuyện và chiêu hàng tù nhân là coi tù á thì kỹ năng giám thị này nó sẽ kiểu như là có thể xử tử tù nhân Thả tù nhân và đem tù nhân về giường Cho tù nhân ăn Đưa đồ ăn cho tù nhân và trò chuyện với tù nhân thì Nói chung là cai ngục á Cai ngục này thì Sumi không thích hợp làm việc này được Thì kỹ năng cai, thì cai nặc công việc cai ngục này nên dành cho Một người có sức khỏe cao như là quan quan kỹ năng của quan là giao tiếp rất là cao nên cho quan làm kỹ năng à, giám sát Ừ, trồng trọt thì trồng trọt thì chúng ta có có sumi có sumi uh, ờ, tiểu vũ thì cho tiểu vũ trồng trọt giá yeah. tất cả đều nhờ phải nhờ tiểu vũ hết mọi người ạ cho em đập đá đi ạ à. đập đá như là có nè thì cái đập đá là quan vinh nè à. để cho vinh đập đá cái à, tình yêu mới Wow, Tiểu Vũ yêu Sumi <laughs> Tiểu Vũ và Sumi đã đến bên nhau và thành một đôi Ở kìa, hai đứa này là nữ mà Ê Một nữ 37 tuổi và một nữ Ủa Tiểu Vũ là nam hả? À, <laughs> Tiểu Vũ là nam hả? Ờ, cho Tiểu Vũ và Sumi đến bên nhau được sao? Tôi tưởng nãy giờ tôi tưởng nữ chứ À da Nam hả? Ờ, vậy là hai đứa Hai đứa hai đứa đến với nhau chúng ta nên có một cái giường đôi để cho hai đứa ngủ chung vậy chứ thì chúng ta sẽ phá vỡ cái tường này giữa hai phòng mà ngăn cách nhau đó và chúng ta sẽ đặt một cái giường đôi ở đây uhm. một cái giường đôi chỗ này rồi bay phá giường đi để lên trời ơi rồi cho quan đập đá đâu rồi quan quan quan hình như kỹ năng đập đá cao đúng không à, cho quan đập đá đập đá quá vinh vinh đập đá đúng chứ vinh đập đá mới đúng chứ vinh đập đá mới đúng vinh vinh đâu vinh đâu vinh đâu vinh đâu vinh đâu vinh đâu vinh đập đá đi đập đá đi vinh dạ yeah. Đây rồi à, đây chúng ta có cái gì lệnh ở đây chúng ta sẽ cho mình đập đá bằng cách là khai mỏ ở đây yeah dạ. và đập bức tường này đi hay đập bức tường này ok chúng ta sẽ dọn lệnh phá dỡ và phá dỡ toàn bộ bức tường này làm đi mấy đứa anh Saki bao giờ like liên quân hả anh xui có thể có thể có thể tuần sau like có thể tuần sau like giá dạ. yeah. có thể tuần sau like em cảm thấy thật hảnh hơi <laughs> tưởng chơi led <laughs> vinh đập đá <laughs> dạ dạ dạ rồi ở đây à, <laughs> tiếp theo công việc tiếp theo chúng ta cần là chặt cây thì có hình như có chặt cây đúng không uhm. đi săn săn bắn thì chúng ta nên giao cho một người thích hợp trong cái trong cái đội săn bắn này thì ờ, quan kỹ năng của quan là khá thích hợp cho săn bắn phải không 2.5 quan là 8.5 là 10 người ạ à? cho quan đi săn bắn đi và ở đây kỹ năng cơ khí may mặt may vá may vá thì dành cho may may vá thì dành cho bốn bốn bốn bốn điểm thì chúng ta có sumi cái khả năng may vá và người tiếp theo có khả năng may vá đó là quan dạ yeah, đảm đang quá nhờ quan đảm đang ghê quan vô cùng đảm đen họ rèn họ rèn thì chúng ta có người thợ rèn kết hợp nhất trong cái nhóm này chúng ta có quan và sumi ồ oh. Dạ. yeah kỹ năng lao dọn là ô xin mọi người làm lao công á làm lao công thì ở đây ai có làm lao công được chỉ trừ có huynh bên quan là không có làm lao công được <laughs> hai đứa này lười hay nhà con không biết vận chuyển luôn dân nghiên cứu thì à, nên giao cho một người thông minh có kỹ có, có chỉ số thông minh cao giá dạ. yeah. người có chỉ số thông minh cao nhưng trong nhóm này đó là đó là Quang, giá yeah. Dạ. quan chỉ số thông minh của quan rất là cao Quang, ờ à, đúng rồi Quang với lại Quang với lại binh dạ yeah, hai đứa này được cái là lười lao động nhưng mà rất thông minh đó bây giờ mình sẽ xây một cái giường đôi cho cho tiêu vũ với lại sumi cho hai đứa về chung một nhà à, cái giường cái giường cái giường ở ờ, cái này không nó nó bây giờ nó phải phá bỏ cái này đi mới được làm cái giường được phá dở đi phá vỡ cái này đi rồi mình cho một tập trung Sumi dậy đi mày à, à, ưu tiên phá vỡ chậu cây gỗ bình thường làm lẹ nhanh lên phá vỡ cái nước rồi luôn à, what the phá vỡ đi ưu tiên phá vỡ đuốc lại lên Lập đá suốt đêm Rồi ok Là phá dở xong rồi bây giờ chúng ta sẽ xây dựng một cái giường đôi cho Sumi và Tiêu Vũ ở đây Dạ yeah. Rồi Hai đứa này thức dậy Thức dậy à, Thức dậy đi ra ngoài đây đây nè Đi ra ngoài đây Y tế Quá rồi à, ra đặt đặt, đặt, đặt y tế từ đi ngủ à sumi sumi ra đây sumi ừ rồi cái giường này bỏ đi giường này bỏ đi rồi hai đứa ngủ trong một giường đi à, còn sumi thì cho trở lại bình thường ngủ chung đi hai đứa tìm thấy khu vực mới khu vực mới này chúng ta có một toàn đá không cơ mà hồi nãy là cho cho ai đập đá ta cho vinh đập đá đúng không vinh đập đá đây rồi đây rồi đây có cái gì nè Dupper Sleeping Bot Ồ sao lại có cái giường ở đây ta quá vớ vẩn nha ở đây có hai cái khung gỗ mà chúng ta chưa có là hôn hợp về rồi hiện tại lương thực của chúng ta còn có 7 7 7 lương thực thì chúng ta cần phải cho mấy đứa này đi ra ngoài săn bắn thì sẽ cho nó à, được. kỹ năng gì đây đi heo master đi heo chủ nhân làm luôn đi săn bắn thì chúng ta sẽ chọn cái tab uh, wifi này chúng ta sẽ xóa danh sách những cái con vật mà chúng ta có thể săn được ở chỗ này sau khi mà chúng ta thấy được cái danh sách này á thì uh, chúng ta thấy là có linh dương và gà và gấu mèo rất là nhiều vật con vật ở đây dây núi lạc đà hú nổ uh, sóc chuột thì chúng ta sẽ săn chuột mọi người ạ là chuột nó tốt sức khỏe à. chuột chuột chuột săn chuột mọi người à, à săn hết chuột luôn thịt chuột nó, nó rất là nó dễ săn nhưng mà nó cũng ờ, rất là mau hết thịt cho nên chúng ta phải săn tập trung săn nhiều chuột ở đây và thu hoạch các ờ, loại trái cây ở đây nữa ok bây giờ khi trời sáng tụi nó thức dậy tụi nó sẽ đi săn những cái ờ, những con vật những, những cái con chuột đấy ủa rồi cái nhà mình đâu đây đây linh vậy rất là sớm mọi người trời ơi linh chăm chỉ thật sự luôn mọi người ạ à. nhưng mà để cho tăng năng suất công việc thì mình nên cho tất cả các thành viên đều phải làm việc hết không cho đứa nào ở không hết không cho đứa nào ở không hết lười biếng là một cái tội lười biếng là một cái tội ừ. lười biếng là một cái tội dạ yeah. làm việc đi làm việc đi mấy đứa làm việc đi làm việc đi làm việc làm việc nào nào no, làm việc đi Thợ săn nghiếu vũ khí tầm xa Yeah dạ. à, Yeah, dạ, yeah, dạ, Làm việc đi, làm việc đi, làm việc đi Làm việc đi Không được, không được lười biếng Làm việc hết đi Không được làm biếng nghe chưa <clears throat> Rồi, ở đây uh, tụi bay săn được con mèo chứ săn được con chuột chưa à săn được chuột rồi nè qua đã săn được chuột rồi này về yeah, giá yeah. chúng ta có hai hội săn ở chỗ này thì chúng ta có uh, sumi sumi và quang là hai hội săn của của cái của cái của cái bộ lạc này mấy người còn lại không phải săn bắn được linh thì chắc là săn được nha linh săn được này Chúng ta có Linh và Quang và Sumi là ba thợ săn duy nhất trong cái bộ lạc này. Hai cư dân nhàn rỗi á. Linh có vẻ khá là nhàn rỗi. À. Nên cho Linh làm cái gì nhờ? Cho chặt cây hết đi. Chặt cây nhiều nhiều vô. Linh kỹ năng cao của Linh là như là hiện xạ uhm. không biết phải dùng linh vào việc gì thôi cho linh chặt cây đi chặt cây đi lên, chặt cây đi chặt cây đi và cho đập đá nữa đập đá khai mỏ nha dạ. yeah. không làm đình công ok, à, kìa ở kìa chỉ có làm thì mới có ăn nhá có làm thì mới có ăn nhá không làm là không không làm mà đầu cái ăn thì chỉ có là ăn cặp đá mà ăn thôi nhá làm việc đi Đúng rồi, săn săn con con chuột rồi đi Trời, bắn cái gì vậy Quang Bắn gì mà không trúng chuột về đây là chúng này nè Trời, bắn hoài bắn hoài con chuột không chết luôn Quang ơi là Quang à Như thế này thì còn cơm nữa, cái gì nữa À, mình quên xây, Saki quên xây cho mấy chỗ này cái chỗ mà tụi nó quên làm cái chỗ cho tụi nó uh, um, gọi là nấu nướng mọi người à quên làm cái đấy có nước nào ở nhà không ở đây lên cái phòng này nên thắp sáng bằng uh, đuốc dạ yeah. dạ yeah. cho bốn cái phòng đều là đuốc và chúng ta cần một nơi để chúng ta chơi chơi chơi đùa ừ một nơi cho các thành viên bộ lạc vui chơi và nhiệt độ thì chúng ta cần có lửa chạy chỗ này trong phòng luôn à phòng ngoài đi này một lửa chạy ngoài đây mà máy tự làm mát thì chúng ta sẽ đặt cái đây một cái phòng tiêu dụ một cái uhm. chỉ có phòng sumi tiêu dụ là có máy làm mát thôi tại vì kiểu như hai đứa này là yêu nhau mà phải trên mát mẻ một tí ờ à điện năng và một nơi để chế để ờ, nấu nướng chỗ này một ờ, nơi chế tạo thực phẩm và một bàn nghiên cứu bàn nghiên cứu chúng ta sẽ để vào đây bàn mổ xẻ và chính sinh vật đã chết thành từng miếng thịt tươi à... được rồi để cái bàn chế tạo đây được rồi nhé ở đây chúng ta sẽ gọi là nấu nướng làm thịt sinh vật à, uh, do it time do forever vĩnh viễn và khu vực chế tạo này chúng ta có thể chế tạo được những thứ như là hút lá đồ ăn còn có đồ hút, lá à, mặt nạ chiến tranh dạ yeah. mình sẽ mình sẽ làm bốn cái mặt nạ chiến tranh và qua vay trang phục mù lạc có trang phục mù lạc không ạ giờ mình làm cung ngắn cho ba thành viên lại đi ba thành viên lại tất cả cũng phải đi săn hết cho ba cái cung ngắn khoan nếu mà gọi cung ngắn á thì mình sẽ coi những cái bạn nào những cái thành viên nào mà kiểu họ giỏi cận chiến thì họ chọn sử dụng vật vũ khí cận chiến nhiều hơn là sử dụng cung bé xây nhà cho anh luôn rồi vết xây nhà cho anh luôn hả ok nha để bữa nào vô có thử nha đập đá mà ăn em làm phát một sumi đi quẩy mọi người làm đi <laughs> chơi kỳ quá nhưng mà hồi đập đá vui đây giá yeah. để coi có đứa nào mà nó kiểu ờ, sumi thì giỏi hiện xạ hơn là cân chiến Mặc dù cần chiến của Sumi cũng rất là cao wow. Và Nguyễn Hoàng Vinh Hoàng Vinh thì uh, hiện xạ rất là kém và cần chiến cũng rất là kém luôn nhá yeah. Trần Văn Quang thì hiện xạ rất là cao và cần chiến cũng rất cao mấy này thuộc dạng chiến binh rồi sao ta à, và Tiểu Vũ thì kỹ năng hiện xạ cao hơn cần chiến một tí nhưng mà khá là hấp kỹ năng khá là hấp thì có lẽ xây một làm cái một cái cung cho tiểu vũ à, Linh thì kỹ năng hiện xạ rất là cao và cận chiến cũng có một cái điểm gọi là hứng thú học thích học uh, cận chiến thì cho Linh và Tiêu Vũ hai cái cung chế tạo hai cung cho Linh và Tiêu Vũ nha yeah. Dạ. yeah. Ok Rồi đó <clears throat> bây giờ đứa nào đầu bếp đâu làm thịt mấy con thịt chuột này đi chứ làm thịt chuột đi đầu bếp đâu ai nãy mình cho đứa nào làm đầu bếp ta à, đầu bếp đầu bếp đầu bếp nấu nướng chuẩn bị đồ ăn này sumi mi đâu rồi mi đang làm thịt nhá yeah. hay quá mi ơi em rất là giỏi theo là số 1 Sao giống bài nàng bài đặc điền nha Anh chồng chọt Anh chồng chọt chờ gì ở một người hít đập đá éo lê Trong chờ gì ở một người hít éo đi đập đá éo đây ạ à. yeah. Chị ơi Sumi chế tạo thịt chuột đi Chúng ta sáng nay chúng ta có một buổi tối là thịt chuột Đổi ăn Ơ à, quan đói kỳ quan bị đói quan bị đói quan bị đói Trời ơi tội quan quá à Làm đồ bếp nấu nướng cho quan ăn cái gì đi Trời ơi Quan sắp chết đói nè Cho quan ăn đi Trời chúc quan ơi Sumi đang làm đồ ăn Đây có đồ ăn rồi nè Ăn đi quan Ăn thịt chuột Thịt chuột rất tốt cho sức khỏe <laughs> Hãy ăn đi ăn đi đừng ngại ngùng Chuột đồng nướng <laughs> thôi nắng bò biết tết thôi <laughs> ăn đi quen à đừng có ngại thịt chuột rất là ngon và bổ gà dạ, giá dạ. du khách à, một người đến từ ờ, bộ lạc khác tới ăn một địa cô ấy tên là cam um, 48 tuổi trang bị một cái cung uhm. à, ờ, thì chúng ta có nên tấn công không nhỉ có nên tấn công không mọi người hay là chúng ta sẽ đến hỏi hỏi thăm hỏi thăm làm quen kết bạn giao lưu tình cảm à, kệ đi kệ bả đi Sumi có được một cái cái nón cái cái cấp này mặt nạ đầu tiên cho mình rồi mà quen đang chế tạo cái mặt nạ thứ hai số hạt phẩm này hạt chuột này chúng ta có đủ trong một vài ngày để sống đánh nó hả thịt nó đúng không rồi giết nó luôn hằng hằng du khách thôi du khách rồi từ từ để coi du khách ở đâu research world history biểu đồ messenger du khách à, chuyển tới vị trí thôi du khách nó chạy mục tiêu rồi du khách chạy mục tiêu rồi ai du khách nè giết nó làm anh em chiến đấu giết tấn công tấn công nó giết nó đánh hội đồng nó giết đi chứ tấn công đi giết nó mày hả mày xiên nó nhìn nó xong vô ờ, đâm cha trời vinh ơi vinh ơi đừng chết vinh ơi trời ok chúng ta đã giết được con nó rồi nhưng mà vinh nó bị thương rồi mọi người ạ à. nó thằng kia vẫn sống cứu cứu cứu vinh đi cứu tử vũ nữa à, cứu cứu vinh nó lên bắt giữ cái này lại à, cứu cứu người quan trọng cứu người quan trọng cứu dinh đi kìa ừ Sumi cứu người lên lên cứu cứu hàng này đi không hãy bắt giữ không cần quá giường dần tù nhân hả là một cái giường tù nhân cho nó hả ok một cái chỗ ngủ cho tù nhân giá dạ. yeah cho tù nhân cũng ngoài trời ờ mặc dù nó đi tù nhưng mà ờ thôi cũng ngoài trời nó trốn sao không được cho tù nhân ngủ trong phòng khách nhá đặt tên cái tường cái tù này là chỗ cho tù nhân về giường y tế nha tiểu vũ cần đây là phòng đây chuyển vào cái phòng y tế đó. không cho tiểu vũ nằm nằm nằm cái phòng giường riêng nhé rồi cái giường này giường y tế cho tiểu vũ cái giường nằm phải cho Vinh Vinh nằm cái giường này một trường y tế luôn chăm sóc y tế cho Vinh rồi đưa đứa mấy đứa đâu rồi trời giờ lúc ngủ bắt giữ cái này lại đem nó vô tù lại lên nhanh dạ yeah. chúng ta hoạch được một cây dao và một cây cung à, từ từ lên ơi từ từ lên ơi à, lột bỏ lột đồ của này lột đồ của chỗ này ra lột đồ nó cho nó chuồng à tù nhân là không được mặc đồ tù nhân là phải ở chuồng rồi ok đi ngủ đi lên ơi về yeah, yeah. còn một đứa ở đâu còn đứa ở đâu Nguyễn Hằng Vinh à đây đây đây, đây. Sumi đâu rồi khoan Sumi đâu Sumi sao lại ngủ ngoài này Trời ơi Sumi ơi Sao em lại ngủ ngoài đường thế kia Sắp chiều trời đến nơi đá không cứu được vụ này Hãy nghĩ nó là ba bát Sumi sẽ là cũng ngay đường thế kia trong bây giờ tiểu vũ đang bị thương như thế này rồi em phải chăm sóc cho tiểu vũ bác sĩ là ai ai bác sĩ bác sĩ à... bác sĩ bác sĩ bị thương rồi trời à, tiểu vũ bị thương luôn rồi bác hai bác sĩ bị thương rồi ai cứu chữa cứu chữa đi trời ơi có hai bác sĩ hai bác sĩ bị thương hết trơn luôn trời ơi cứu cứu trời ơi nhanh lên bệnh tật trầm trọng no đói ăn trời ơi cứu chữa ưu tiên ưu tiên cứu chữa Quang ơi vậy cứu chữa cho Vinh đi Linh cứu chữa cho thằng này đi Ừ Nhanh lên cứu chữa Trời ơi Cái bạo lạc có hai bác sĩ Hai bác sĩ bị thương hết trời ơi <laughs> Cứu đi mẹ lên Không được để họ chết được Sumi đâu rồi à, Sumi đang đang cứu chữa cho cho Tiểu Vũ à, yeah. Dạ. Tiểu Vũ nghỉ ngơi cho khỏe đi ừ à, Nguyễn Hằng Vinh nghỉ ngơi cho khỏe đi được à không phải đi <laughs> Nguyễn Hằng Vinh không phải đi lại <laughs> có ai bị đói không ưu tiên ưu tiên uh... Ờ, quan quan quan đang ờ, đang cứu chữa cho cho Vinh à, cho Đăng cho Minh hạch chuột yeah bạn tốt yeah bạn tốt đúng là bạn tốt có khác <laughs> đúng là bạn tốt có khác mọi người ạ hot the mai chuyển tới vị trí bây giờ cái bộ lạc của của nhỏ này cho nên là cái hù của mình rồi nhẹ không sao vô đây chấp hết vô đây chấp hết không sao hết á chắc hết luôn rồi à, chăm sóc cho hai đứa này thì kỹ lưỡng một tí nào không nên để cho tụi nó bị thương bị uh, chết không được như vậy bệnh tật trầm trọng trời ơi tù nhân bị bị, bị bệnh trầm trọng rồi linh đang cứu chữa cho cho con cam này à tù nhân đặt tên là gì nhỉ à tù nhân chúng ta đặt tên cho tù nhân đi Hình như có một người có kỹ năng thần hóa tù nhân đúng không? Giám sát tù nhân Thì chúng ta có quan nè Có quan à, Có quan và Linh Làm công việc này Nhá yeah. Không được để cơ họ chết được Thực phẩm chúng ta còn có một xíu thực phẩm mọi người Chúng ta cần phải đi săn bắn tiếp tục Bệnh tật nhiễm trùng chết rồi cam bị bị nhiễm trùng bị hivs ủa bị lây nhiễm ở ngực bị bị bị ngực hả bị lây nhiễm virus ở ngực và cần có dừng bệnh và bác sĩ về ơi hello tôi cung hanh nha chào mừng đến với stream ờ, chúng ta đặt tên cho bộ lạc của chúng ta tên là tô cu han tô Cohen Dạ yeah. Dạ, Và khu vực này được gọi là Khu vực này được gọi là một à, gọi là gì ta? Khu vực này được gọi là Sumi à, Sumi Sumi uh, Sumi Balay Sumi Balay sumi bay lắc sumi <laughs> bay lắc sumi bay lắc sumi bay lắc dạ yeah. sumi bay lắc dạ yeah. ok sumi bay lắc rồi mọi người chỉnh chỉnh để chuyển uh, test test lại tí <clears throat> quá cho từ ai ra wow tắt ấy nó tắt tắt tắt tắt tắt quá từ lộn lộn lộn lộn lộn lộn lộn lộn lộn lộn lộn tắt rồi mở lên nào ok han xd ok came back came back bây giờ chúng ta tiểu vũ và vinh và cam này đang bị hương ở đây nhưng mà mình mình không thể đổi tên của cam được cam là một người đàn ông và là cam ờ, cam cam các đặc tính là trầm cảm dạ yeah. cam có đặc tính là trầm cảm ừ. và cam rất là ngại giao tiếp què quá queo rồi bây giờ chờ bọn này chờ trời sáng thôi tăng tốc tí nào Hiện tại thì chúng ta đang nhiệt độ ngoài trời là 11 độ C, khá là lạnh mọi người ạ. À. 8 giờ sáng rồi và Sumi thức dậy đầu tiên. Trời ơi Sumi dở quá à. <laughs> Sumi dở quá à, Sumi, Sumi thức dậy trước mọi người luôn. Quá giỏi Sumi 10 điểm. Sumi tuyệt vời. Sumi vậy mà Sumi thức dậy trước mọi người luôn chứ dạ quá Sơ Mây ơi Dạ yeah, và cam đang trong, có dấu hiệu hồi phục ba bệnh nhân chúng ta đang có dấu hiệu hồi phục nhưng mà chúng ta hình như là thiếu người thiếu người nghiên cứu như vậy nghiên cứu thì chúng ta có vinh và vinh và quang và tiểu vũ nhưng mà từ từ kỹ năng nghiên cứu kết hợp nhất thì dành cho vinh và quang nhưng mà Vinh thì bị hương rồi chỉ còn có quan thôi chỉ còn có quan thôi cố lên quan ơi cố lên quan ơi gì động vật cũng bị hương nữa hả bị hương thì làm hạch luôn hay chứ cần gì cứu chữa làm cái gì đập đá quá <laughs> riết ngáo lên sắp lá cà chút nữa toan Rồi Thì uh, chúng ta đã có tiểu vũ đã hồi phục rồi phải không Trời ơi tiểu vũ đã trở lại bình thường rồi Yeah Thành công Giờ chỉ cần có Vinh và Vinh và Cam Hà Bình Hành Tùng Dân thôi Cố lên Vinh ơi Vinh không thể chết được à, yeah. Cần phòng hữu ít thức ăn thức ăn chúng ta như là còn không còn cái gì luôn đi săn bắn đi trời ơi chúng ta hôm nay chúng ta sẽ săn con mèo săn con mèo sao kê nghĩ là sừng săn năm con con mèo sáu con mèo đi săn hết con mèo luôn không chừa một con con mèo nào trong đây hết và chúng ta cần hái hết lá hút để mà chúng ta cứu chữa cho các tù nhân các bệnh nhân cái lộn <clears throat> đây đá rất ngon nè bên thế <laughs> Vinh à, Vinh vẫn à, Vinh vẫn đang bị thương chà bệnh tật trầm trọng đó, nhỏ này bị tật trầm trọng rồi nè buồn giam kinh khủng <laughs> ưu tiên lao dọn máu của Oren Oren à dọn máu của nó đi sao để máu chơi chích ở đây thế này tiểu vũ ơi tiểu vũ chạy đâu ạ à, kìa đây rồi có rất là nhiều trái cây ở đây không hoạch trái cây và ờ, hai món lá hút cho cho tụi cho bệnh nhân tiểu vũ chạy đâu vậy tiểu vũ đi đâu vậy trời ơi đây không bây giờ không phải là lúc mà đi làm cái việc đấy đi lau dọn dọn máu cho tù nhân đi ừ. ưu tiên lọn ưu tiên lên dọn máu của mấy con chuột này nè máu chuột lau dọn đi không có lại giao lau dọn ta không có lại giao dọn giao dọn luôn nha dạ. yeah. à cái tạo được cây cung này nè hồi nãy là mình cho cung này cho ai ta cây cung này cho Vinh thì đang bị thương rồi Còn có Tiểu Vũ Tiểu Vũ thì kỹ năng thích hợp điện xài động vật thì Tiểu Vũ có 3 điểm tiêu vũ 3 điểm thì cho tiêu vũ xài cây cung đi cây cung này sẽ về tiêu vũ rồi tiêu vũ lao lao sàn nhà đi nhanh đi baby vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục cho những người này không có lương thực đi họp để để cho cho Vinh ăn trời ơi đem lương thực cứ đem lương thực cho Vinh ăn đi nhanh lên đứa nào đầu bếp đâu Sumi Sumi nhanh lên đi nè <laughs> không được không được chúng ta không thể để cho bệnh nhân bị bị thương được gấu mèo gấu mèo chết không làm lạnh hỏng 3 ngày quá được chúng ta không để để cho bệnh nhân trên bệnh nhân bị thương nặng được bạn bình thường đã hãnh hơi nay càng hãnh hơi hơn có mọi cái máu chó quá cứu chữa cho con gấu mèo rồi làm cái gì cho nó chết nấu ăn đi cái đứa nào nấu ăn không Nấu, ưu tiên làm thịt đi Đầu bếp đâu Đầu bếp Nấu nướng Sumi đâu rồi Trời ơi Sumi ơi em làm cái gì vậy Sumi Trời ơi em lo nấu nướng đi chứ Công việc nấu nướng là của em mà Em không nấu nướng thì ai nấu nướng bây giờ Làm việc đi Sumi đúng rồi em em cần phải nấu thịt mấy con gấu mèo này cho cho Vinh với lại uh, Cam ăn dạ yeah, yeah. rồi Quang đem thịt uh, đem thịt mấy con ờ, gấu mèo này để đem cho phục vụ cho Vinh ăn đi Ủa gì kìa ưu tiên fitting cho Vinh rồi tiểu chủ cho con tù nhân ăn đi không thể cho à, Oren ăn lương thực kìa sao lại không phết được ta có lương thực mà có lương thực mà hay là lương thực này không dành cho tù nhân quang này cho cho vinh ăn ờ, ăn đồ ăn rồi chỉ còn có thằng ờ, orange này chưa ăn thôi sao là không cho nó ăn được ta ăn đi mày không ấy chết đây được mày không ấy chết ở đây được không được đâu không để cho mày chết đâu ừ. Cù chưa chứa có một cái phòng tù nhân riêng đúng không chắc để phòng tù nhân riêng nó chịu nó mới chịu ăn còn không nó sẽ không ăn đâu ừ. được rồi bây giờ mình sẽ chuyển cái phòng tù nhân này qua cho nó một cái phòng riêng để giam giữ tù nhân chắc là như vậy nó mới ăn được đúng không nhỉ bây giờ di dời mấy cái ghế đi qua chỗ khác di dời mấy cái ghế này qua chỗ khác đặt lại tại chỗ này à, kìa ok rồi, rồi đặt cái này lại đặt lại tại giá yeah. giá yeah. ok ok Rồi Làm việc đây mấy đứa Chúng ta cần phải xây dựng một cái buồng giam cho tù nhân ở đây Người đập đá thường được sống ảnh hơi Thằng Vinh này nó bệnh lâu quá nha Đừng chết nha em ơi Ai con mày chết được anh đây rồi lửa chạy này chúng ta có thể làm đồ ăn được mà tại sao không ừ. nấu món ăn đơn giản làm lương khô được forever và nấu món ăn đơn giản thì chúng ta có thể nấu món ăn đơn giản cho forever luôn được ok dạ yeah. rồi sơ mi đâu sơ mi đâu sơ mi trời ơi sơ ơi nấu lửa chạy đi làm thịt đi em đầu bếp không cần phải làm xây dựng gì hết á chỉ làm đồ ăn thôi không cần phải chặt cây đâu sơ mi đâu kỹ năng nấu nướng kỹ năng nấu nướng phải lên ừ xây dựng không cần thiết không cần thiết phải xây dựng nấu nướng thôi nấu nướng và làm đồ ăn thôi nha không cần phải làm cái gì đâu nguy cơ suy sụp lớn sumi suy sụp á sumi cảm thấy uh, quần áo bị ép buộc uh, à, sumi không thích mặc đồ tôi là một người thích thích mặc thích cỏ hơn nhưng mà tôi lại phải mặc đồ dạ vậy thì cho sumi cởi đồ đi cởi đồ sumi ra không thích mặc đồ thì cởi đồ ra thôi giá dạ. vứt sumi đâu mà mà cởi đồ ra cởi đồ ra rồi cởi đồ ra nào nè cởi đầu ra thấy con này nữa cởi luôn cởi luôn cởi luôn cởi luôn cởi luôn cởi luôn cởi cởi, cởi mặt nạ luôn à. không phải mặc đồ đâu nhá thì đó Sona nha chào mừng đến với stream rồi Sumi à, ờ, chúng ta còn có nhu cầu gì nữa uncomfortable tôi cần một cái ghế ở đây à, nhà chúng ta có ghế mà đúng không nhà dạ, có ghế mà sumi à sumi em cần làm đồ ăn cho con thằng này đi cho nó ăn đi không nó chết đó Quang đâu rồi cho Vinh ăn đi Ờ à, Vinh ăn rồi Ủa Quang nghĩ thằng Vinh không có lương thực What? Từ ờ, từ không cần phải xây này đâu Bỏ hay đi cho bên cho cho hàng tù nhân ăn đi sơ mi ơi master game cởi đồ <laughs> game biết game biết rồi phải cởi đồ ra để sống cho Sumi cởi đồ và đi ờ, chăm sóc ờ, cho hàng tù nhân tù nhân nam ừ, hợp lý Ôi Vinh đã khỏe khỏe mạnh rồi, dạ. Yeah. Vinh đã thành công phải khỏe mạnh rồi. Để chúng ta chỉ cần chăm sóc cho thằng tù nhân thôi. Cho nó sống. Hãy cho nó sống. ưu tiên Kendin cho cho Cam à, Vinh bị hương mà trời Vinh ơi mới bị hương xong mà không được Vinh ơi, không được. Nghỉ ngơi đi. Còn đang bị hương mà, chị ơi. Chưa gì đã đi đập đá rồi. Nghỉ ngơi tiếp đi. Nhưng không cần phải đập đá nha. Không cần phải đập đá nữa nha. Nghỉ ngơi tiếp đi, vậy ơi, ai bắt làm việc đâu. Ưu tiên nghỉ ngơi đi. Vinh đâu rồi? À, Batien 2 ưu tiên nghỉ ngơi nhanh lên nha hai một luôn hả ngủ ưu tiên nghỉ ngơi đi không cần phải làm việc đâu nha để cho Sumi làm việc uh, Sumi với những đứa khác làm việc được rồi yeah. Dạ. Oren đã đi lại được dạ yeah, thành công rồi quen đâu rồi giờ này không phải giờ ngủ ưu tiên nấu đứa chạy nhanh lên ưu tiên cho đồ cho cho Vinh ăn ưu tiên cho Vinh ăn nhanh lên nào đầu bếp là việc đi ưu tiên ờ, ưu tiên cứu chữa cho hàng tù nhân chúng ta như sắp hết lá hút rồi chúng ta cần phải hóa lá hút thêm ừ, chỗ này không có lá hút nhờ Bệnh tật trầm trọng Trời ơi không được Cứu chữa đi Không được để anh ấy chết Game dạng gì mà đập đá cởi đồ với lung Với lung tung cả đi, <laughs> Game sinh tồn em ạ Rồi ok chúng ta cần phải nấu nướng mấy con mấy con gấu mèo này nhanh lên đây nào Sammy em đang làm cái gì đấy Oren đi lại được rất là tốt ưu tiên cho cho Vinh ăn và Tiểu Vũ thì cho ưu tiên cho ưu tiên cho ăn ưu tiên cho cam ăn nhanh lên nào không được để những người này chết được thằng Vinh nó bệnh lâu ấy nha nó chưa có hồi phục được nha bệnh gì bệnh nằm liệt giường hoài luôn á vừa mới vừa vừa mới khỏe khỏe tới chạy đẹp đá rồi thanh niên đam mê công việc quá vừa hết bệnh chạy đi đập đá Ôi em ơi Nằm ở đây nghỉ ngơi đi Không nên đập đá như thế chứ Linh của chúng ta đã kiếm được một cái vật nạ rồi Giờ cho Sumi ờ, cho cho quen hay cho Quen cái mặt nạ rồi nè Thì cho Tiểu Vũ xài mặt nạ Ép mặt mắt quát Gỗ kiếm Tiểu Vũ không hết, không hết mặt nạ à tiểu vũ không hết thì không cần phải mặc đâu nhá nha, đây không cần phải mặc đâu nhé. à bây giờ binh thì đã có, có quan chăm sóc rồi bây giờ chỉ cần cấp chấp cho con con cam này thôi thằng tù nhân nằm lâu quá nhờ sao tên mấy thằng đó tên quen vậy anh kiểu sumi hay vinh với linh ấy tên đẹp thế chúng ta cần đập đá ở đây có một cái khu ngón bạc ở đây nè mọi người mỏ hép chứ chúng ta cần phải uh, khai thác cái mỏ hép này dạ yeah. đúng rồi này vẫn này, này nó vẫn chưa có kiểu dấu hiệu hồi phục bệnh tật trầm trọng thôi mà đừng có chết bạn ơi Sammy đâu rồi Sammy đang làm thịt ừ. à, Quang Quang cứu chữa cho uh, cho tù nhân đi Tiểu Vũ ở đang hồi phục mà không sao bây giờ đồ ăn thì vẫn còn nhiều mọi người không còn không cần phải kiếm đồ ăn thêm nữa chúng ta cần thêm kiếm lá hút thôi à mọi người chúng ta cần phải hút men. à, đây nè đây kiếm đồ ăn về xíu chúng ta sẽ hái những cái quả dâu mọng ngoài đường ở ngoài rừng dạ đây nè mọi người đã thu hoạch hết đi quan để chế tạo cung cho ai nha sao cây không nhớ là nó ra lệnh chế tạo cho thêm một cái cung nữa như là cho tiểu vũ hiệu dụng có cung mà linh linh thì khả năng săn bắn của linh rất là cao đúng rồi cho linh một cái cung vậy cái cung mình dành cho linh rồi cái mặt nạ không ai mà không ai không ai không, không ai hàng xem xài luôn kỹ năng chế tạo của những đứa này coi nó phải có khả năng nào chế tạo được vật phẩm cao cấp không chế tạo của Sumi là 4 à, quốc binh không có chế tạo à, quan thì có 4 điểm quan có 4 điểm quan có 4 điểm và ở đây thì chúng ta có hai người đó là Quang với lại Sumi là có khả năng chế tạo sự Sumi đa tài ấy nha uhm. Sumi không hết không hết đây mặt nạ ờ thì có Vinh thôi Sumi không hết không hết mặc đồ chứ đâu có nói là không hết ờ, mặt nạ người ta nhưng mà mặt nạ cũng được gọi là một trang phục mà đúng không con họ kia giết nó thôi cho nó sống đi cho con họ này sống đi chúng ta đâu không không động không đến mức đói không đâu đói đến mức phải giết con họ này không sao cả lên à đến lúc lên phải có một cây cung mới rồi đây đó bây giờ hãy cho linh đi uh, chăm sóc cho chăm sóc cho vinh à, không từ Sammy đâu giờ cũng là lúc ăn uống đâu trời ơi Sammy nè đến lúc nghe phải nấu nấu nướng rồi nhanh lên đi nấu nướng đi mê muội Sammy cái gì dạ Sammy mê muội hả Sammy đang đi lang thang trong tình trạng hái tâm thần trời ơi Sammy bị tâm thần rồi bị nghiện cồn Ôi, trời ơi không được đâu Sao mày không? Em ơi, tại sao em bị tâm thần? Anh đang bắt em làm việc vất vả quá hả? À? Trời ơi, nó có muốn bắt em làm việc rất vất vả gì đâu, Sammy ơi. xin lỗi. Anh xin lỗi, Sammy. Anh đang bóc lột sức lao động của em quá rồi, vậy bị tâm thần rồi, trời ơi, Sammy ơi. Sammy ơi, không thể nào. Tôi đã sai rồi. <laughs> anh sai rồi, em xin lỗi anh đi. Tâm Mây ơi, tại sao? Khoan rồi, cứu chữa cho Vinh đi ưu hiên ưu tiên thăm Nguyễn Hằng Vinh kiểu vũ ờ, tổ tụ ưu tiên kích đinh cho cho Oran sao mấy tên mấy tật <laughs> cái gì vậy cho Oran ăn dâu ok Hello, good morning. cái này buổi trưa mất tiêu rồi, mất morning cái gì nữa. Sammy vẫn đang lên lang thang. Sammy ơi, em đừng có hóa điên. Trời ơi, Sammy ơi, không thể nào. Ê, thằng này, à, thằng Oren này bị thằng thằng tù nhân này nó bị bắn bởi quan và hàng gì nó bị thương nặng như vậy ui có những con uh, sum boss quý hiếm và bọn chúng này uh, sẽ trở nên nguy hiểm khi mà bị khiêu khích và bộ da của chúng rất bộ da và chiếc sừng của chúng rất là quý hiếm giá dạ. yeah. Ủa, mấy con này sao ờ nhưng mấy con này rất là nguy hiểm mọi người ạ à mấy con này có thể giết người được đấy không nên tấn công giờ khi chúng ta có một uh, vũ khí mạnh ở đây nhưng mà bộ lạc chúng ta chỉ có mấy cái cung cái cung tên thôi à chả thấy làm được gì cả nghỉ ngơi cho khỏe oren yeah Ok <clears throat> Chúng ta sẽ kết thúc game ở đây nha mọi người Lưu lại cái Lưu lại cái Lưu lại cái Lưu và hát qua trò chơi Giá dạ. yeah. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi stream của Saki và cảm ơn mọi người đã ở đây để cùng Sake đi đập đá và giết người và <laughs> bắt giữ ờ, tù nhân đem về thí nghiệm dạ dạ dạ dạ mọi người có, có cảm thấy rất là chiêu khi chúng ta đi uh, ờ, tập đá dưới mưa không <laughs> chiêu đúng không đúng không đúng là chiêu đúng không à, nhân vật những nhân vật này thì Saki đặt tên theo những người à, mà Saki quen thuộc với Saki như là Sumi Trần Văn Quang nè Nguyễn Hằng Vinh nè toàn là tên của viewer không à toàn là tên của viewer không à, à. có linh nữa trời làm sao không thể nào thiếu linh được đó thì sắp tới thì cụ lạc chúng ta sẽ có thêm những thành viên mới và có thể sẽ có một thành viên nào tên là Datsune giá dạ. yeah. Mọi người có thấy à, hôm nay à, Saki có một cái đôi mắt rất là mê hoặc không? Đâu, mọi người có nhìn thấy được cái đôi mắt mê hoặc của Saki không? Không thấy đúng không? Vậy Saki nghiêng nghiêng người qua tí nha. Dạ. Dạ. Có thấy gì không? Hello. Không thấy à? Như này được không? Như này được không? Như này được không? Đôi mắt này đủ mê hoặc không? đúng không đúng hay thật đúng không đúng không <laughs> nói đúng đi anh là như nào quên đây như nào quên đây tí nha đó đó đây là đôi mắt của Saki khi mà kiểu uh, cảm thấy bối rối khi có một bạn nữ nào đó tỏ tình giá dạ. yeah. thì Saki chỉ có vẻ mặt như thế này nhé dạ. yeah. và Saki sẽ rất là vui khi mà các bạn uh, viewer comment thì Saki mà cảm thấy vui thì Saki sẽ như thế này đấy dạ không ở kìa không cái gì Cảm ơn mọi người đã ở đây để cùng với Saki 2.000 kiệt ngần cái game này nha mọi người Mặc dù cái game này rất là đắt vì những phần sau chúng ta có thể sẽ phải ăn thịt người để sống sót mọi người nếu mà lương thực không đủ á yeah. Dạ. Chúng ta ăn, ăn, ăn xác chết của con người khác để mà chúng ta tồn tại Cắt đầu cắt chân nó và chúng ta đem nướng lên Yeah dạ. <laughs> game đắt đắt cũng là mau Cảm ơn mọi người đã theo dõi stream nha và những bạn nào mà chưa có đăng ký kênh ủng hộ cho Saki thì mọi người nhớ đăng ký nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Và mọi người đừng có quên là bấm like cho cái stream này và mọi người cũng đừng quên comment bên dưới stream là mọi người yêu quý Saki nha. Đó, comment phải comment bên dưới stream là mọi người yêu quý Saki giá. Yeah. <laughs> thì Saki sẽ hạ tim, hạ tim cho, hạ tim cho. Dạ. Yeah và mọi người nhớ là chia sẻ cái stream này tới tất cả những người khác những bạn bè của mọi người để cho nhiều người hơn biết đến Saki nha mọi người để chúng ta cùng nhau ăn thịt người chúng <laughs> ta có một bữa tiệc ăn thịt người rất lớn ở đây yeah. thì uh, sorry chúng ta sẽ tiếp tục uh, không biết là nếu mà mọi người nếu mà cái cái stream này có được khoảng 200 view 200 view thì Saki sẽ làm tiếp cái series The Dream World bộ lạc ăn thịt người này à rồi nếu không đủ 200 view thì uh, hiểu hang, kéo hiểu hang, dạ. yeah <laughs> thì không đủ 200 view nghĩa là Saki biết là mọi người không thích không thích cái series này nên là Saki sẽ không làm tiếp đâu giá dạ. yeah. nếu muốn Saki làm tiếp thì làm sao mà cho đủ 200 view đi giá dạ. nha nha nha nha nha nha nha nha. kênh cách lạ, bạn có trên tiktok được không anh ok bạn có trên tiktok được nha Bye bye mọi người và gặp lại mọi người ở trên lần xa nha. Bye bye. See you again.